Đọc tên các anh sao cho đúng Phật hai. Nga Nhật. Haitani đã chạy. Đường rừng. Hanma Suji. Roronoa Azoro. Kawada Nahoya. Lớp Kawada và